mươi con lớn đệ đất tôn con hoàng lai lâm sắc sang đình trung ngoài 是国宝。 mưa gió thức tất gian tam con mây trẻ ngút ngút sầu nhiên bông lai tiên cảnh không sai suốt nào ý cư hữu đồi quân man náo nản lệnh truyền quân bộ đôi hà thiên binh bàn mã hằng kéo lên lệnh chỉ nhất đôi bạn cơ à, kiếp người vẻ mà từ mới lên Thank you. công phu tu tập bát nhà ma la mật tâm kỳ trả vay như bóng với hình nhân quả bao thực nên thường rơi có tòa tinh tường đảo thánh hiền vô lượng cao sâu bắc bắc rồi tích cú nhiều màu tôn quan đệ nhất bầu thương ra thất tuyên cai mai non ngàn con đề nhiên quản cai thừa hành giám sát nên cầm sai chỉ công minh kiêm chính chỉ công minh thiên hào tình đục ngỡ thông như một hai thượng ngàn quan gian còn cao đừng đừng ý quân bộ đôi à tin linh văn mang à, kêu sang lệnh truyền tin đỉnh hoàng cương tôn là quát sòng tay ngân khâm thử đêm lạnh xưa này quyền quan giám sát trước dày tiên cung sổ hội đồng trong, trong tay lưng ngài cầm giữ số mệnh người sinh tử ai dẫu rằng ai phúc thuận thảo hiền tu tâm tích đức đức đức ý ông lớn xếp biển họ chưa dày vàng quan giam sát anh ninh hôm nay đổi lệnh tiên đình ra tay tài từ cứu người màu lòng nhà y khác thường y chỉ sang binh doanh ngân sơ bắc nguyệt lâu lâu chiếu vàng nam minh con vua thoại quốc đầu đầu đinh đinh để tam hoàng tử sang sinh đi dòng dòng lòng thành thấp một tuần ngang tâu về thoại phủ dương gian các quả tiền đình địa duyên la tâu lên cho tôi đức vua cha ngọc hoàng bốn dòng là chu thoại các chân gian từ bi lần mẫn chúng sinh cô ngả kim linh lệ văn ni đà trình dù tích tích ông lớn để ta công trước tiên ngọc hương đang đang trầm xả chín bào tòa ngọc bên nghiêm xa thanh ngân dâng tin tuần nhà thình mời quan lớn bốn con trời ông cai ngự đầu tiên cùng ý

xin các quan tả cư đổi quân ban đao đàn lệnh truyền vân bộ tôi hà thiên binh bàn đa hằng theo liên lệnh chỉ nhất đôi bàn cờ ông lớn binh giờ người non ra anh minh trước là cặp sức bàn đề bát ngô tiên đình thì hà sa cùng có phe lớn vào phủ dày chơi thiên bàn vào quỷ tông chinh quang bay phương mua từ lần giòn thất bỏ kia sầu rồng đức đức phù xa ngọc mười phương trên giờ dưới đất thành ra hồi cùng đền ninh giang chính có nơi quê nhà xanh lam cổ tích một tòa ngôi cao chiêu lại xuất nhập trang đại sang giờ loan ra anh linh trước là khám sập bàn điền sau là tu chấp phép ta tinh phép này vì ra trần đi biết này, ông lương khai quang phong nhang thấp cờ diệu quang minh chứng đền chứng trung quân dằm tháng hai đặc nhất sinh ngô thần hai mươi năm tháng năm minh hiền hoai muôn dân đảo ngờ cầu tranh lớn tài xanh chỉ biển ngô vàng cho vùng nước nước dày hoa rối sông tranh con đó ơn người còn ghi tiếng loa đồng đồng hỏi nước sông tranh lưỡi đao bạch chiêng tung hoành là sông tranh lên lên giảm lờ là quá đề mung người ninh ninh